Chào mừng ờ, quý bạn đến kênh ờ, video điện máy Cường Linh Thì ờ, những nhiều video hôm trước chúng tôi giới thiệu đến cái máy ép cắm viên Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn cách thay sàng của cái máy ép cám Thì đây là cái máy ép cắm viên F150 này đấu trục trực tiếp đời mới hiện nay Đấy thì trong lúc đây thì đang hiện tại lắp sẵn trong máy là sàng 4 ly và trong quá trình sử dụng chúng ta có nhu cầu thay cái sàng nhỏ hơn ví dụ như là 3 3 ly đây 3 ly hoặc là hai à, khoảng hoặc là hai ly đây cái này là cái 3 ly này đấy hoặc là cái này là cái hai ly này để làm à, thức ăn cho từng loại vật nuôi khác nhau đấy hoặc là trong lúc chúng ta ép mà để nguyên liệu hơi khô quá thì này sao nó bị tắc thì chúng ta sẽ phải tiến hành à, mở sàng ra và đục các lỗ sàng thì hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn quý bạn thay sàng này đấy hướng dẫn thay sàng tháo mở và hướng dẫn cách thay sàng thì đây là cái mẫu máy S150 đấu xúc trực tiếp máy chạy điện một pha 220V motor ba kg rưỡi dây đồng của toàn phát đấy cũng như nhiều video chúng tôi đã giới thiệu trước đây đấy à, còn máy lắp sẵn trong máy là sàng 4 ly như này thì à, đây đầu tiên à, để à, tháo cái sàng ra này thì chúng ta sẽ tiến hành à, dùng cái cờ lên 17 đây là theo máy thì gồm có một cái cờ lên 17 này đấy một cái cờ lên 10 đấy và một cái khóa mở mở để mở sàng cái này là, là tác dụng là để chúng ta vặn vào hai cái lỗ trục ở của cái sàng đây rồi chúng ta sẽ nhấc lên đấy rồi chúng ta sẽ tiến hành mở dùng cái clip 17 chúng ta sẽ mở bốn con ốc này ra này để chúng ta tháo cái bệ này ra còn đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là lỗ sàng 3 ly đây là lỗ sàng 3 ly đấy còn là sàng 2 ly thì nó sẽ nhỏ hơn đây, đây là 2 ly đấy. Đấy, chúng ta tiến hành à, mở hết à, bốn ốc bốn bên thì à, thông tin thêm với quý bà con thì máy ép cảm viên F150 sử dụng dây sử dụng đấu đầu trực tiếp không dùng dây cu loa đấy Ờ, một giờ nó có thể ép được từ tạ 2 đến tạ rưỡi cám và các nguyên liệu có thể ép được đó là cám ngô cám gạo này rau củ quả ốc biêu vàng đầu tôm đầu cá hoặc là ngô hạt đấy với số lượng ngô hạt chúng ta chỉ khoảng 20 ờ, đến 30 phần trăm thôi đấy. sau khi mở bốn con ốc đấy thì chúng ta tiến hành này đưa cái ờ, cái bề mặt trên của nó đây chúng ta có thể nhìn thấy cái này là cái quả lô của máy này đấy, đây là cái quả lô của máy có hai cái quả lô hai bên nó có thể xoay được như này đấy đúc vào đây đây là bên trong của cái máy này thì đây sẵn đây là cái mặt sàng 4 ly đấy mặt sàng 4 ly thì uh, muốn uh, mở ra thì chúng ta sẽ phải uh, đột cái uh, cái ốc này ra đấy chúng ta sử dụng mở theo chiều quay ốc bình thường như kiểu là chúng ta vẫn con ốc bình thường thôi đấy chúng ta mở ra đấy bên trong nó có một cái đấy bằng hình sao như này đấy để nó hãm làm cái ốc hãm đấy và một cái lông đen rất là dày ở đây đấy mở ba cái này ra tiếp theo chúng ta tiến hành ờ, lấy cái phụ kiện tháo mở sang đây là phụ kiện tháo mở nào này chúng ta sẽ gắn hai gắn ờ, hai con ốc nó nhỏ này vào đấy và chúng ta tiến hành nhấc cái sàng lên đây rất là dễ như này đấy đây là phụ kiện tháo mở sàng nhé đây là chúng ta sau đấy chúng ta tiến hành ờ, bỏ cái sàng mới vào bỏ cái sàng cần thay thì à, chúng ta để ý là trên cái sàng này nó có một cái ờ, lỗ để à, bỏ cá này đấy cái lỗ này cá này thì chúng ta để ý là cho cái cái cái cái lỗ này nó vào với cái cá bên trong của trục rồi tiến hành à, lắp theo tuần tự vào thôi rất là dễ phải không ạ đây còn nếu như cái sàng này mà bị tắc này thì chúng ta sẽ phải mang ra chúng ta sẽ dùng cái đinh nhọn chúng ta chọt qua và lưu ý với ờ, quý các bạn lưu ý là lúc chúng ta chọt cái này chúng ta phải chọt rất là sạch đấy cho xong có thể sử dụng vòi phun áp lực cao ấy, vòi nước ấy, chúng ta xịt qua để sạch cái cám đấy để để cái viên cám chúng ta sẽ ép sau này thì nó sẽ mịn hơn đấy, chúng ta tiến hành này. dùng ờ, đóng chặt lại vào đấy, chúng ta tiến hành đóng chặt vào đây chúng ta để ý là có cái ờ, các cái này có các ờ, rãnh này thì ờ, chúng ta đóng lúc nào mà có một cái rãnh này nó nó nó vừa vào với cái cái khe hở này có thể cái này hoặc rãnh này hoặc rãnh bên này đấy thì chúng ta tiến hành à, là cái tua vít ấy chúng ta sẽ bậy cái này lên chúng ta đóng cái này nó ốp vào sẵn vào con ốc này để à, đảm bảo là trong quá trình sử dụng là nó không bị bung ra đấy, con ốc nó không bị bật ra Đấy chúng ta sẽ là cái đầu bẹp của cái uh, ờ, ờ, nó vít Đấy chúng ta sẽ bậy ờ, cái đai này lên Chúng ta đập ốp vào cái ôn ốc này để hạ con ốc Đấy thế là chúng ta đấy đây chúng ta có thể nhìn thấy phải nên đập vào đấy thì uh, sau khi đập vào này sau chúng ta mở thì chúng ta đầu tiên lưu ý là chúng ta sẽ phải phải phải uh, ấy con uh, ốc này ra chúng ta phải cậy cái uh, ốp này ra cái cái chắn này ra đấy thì uh, đây là chúng ta đã hoàn thành công việc là lắp sàng vào này thì chúng ta tiến hành tiếp theo là uh, lắp cái uh, quả lô và cái uh, mặt bên trên của máy vào đấy bỏ cân đối để ý có cái uh, mũi tên chỉ chiều hướng quay của cái à, quả lô ở ờ, của cái mặt sàn đấy mũi tên chỉ chiều quay của cái mặt sàn thì nó sẽ hướng ra đằng trước như này đấy rồi chúng ta tiến hành à, vặn ốc vào thôi đấy rất là dễ à, máy ép cam viên f 150 đấy, tiến hành vặn bốn ốc vào là được còn là hai con ốc hai bên này là để điều chỉnh cái à, khoảng cách của quả lô vào cái mặt sàn đấy muốn ép cám ra thì cái quả lô nó phải ép vừa phải với mặt sàn đây chúng ta có thể nhìn thấy máy đây à, với cái máy này thì à, à, giúp chúng ta làm cám chăn nuôi lợn đấy gà vịt ngan ngỗng hoặc là tôm cá thì tiết kiệm được rất là nhiều chi phí chăn nuôi vì à, giờ cám công nghiệp giá thành rất là cao đấy và nguyên liệu ở nhà chúng ta sẵn có rất là nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu ở nhà thì à, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí đấy à, tất cả các máy thì chúng tôi đã đều đấu điện sẵn này và sử dụng cái automat sẵn rồi đấy motor là motor ba kg rưỡi ra đâu à, chạy điện một pha và vòng tua là vòng tua chậm tổng uh, trọng lượng của máy là 7 7 7 7 tổng trọng lượng của máy là 74 cân 74 cân và có bốn bánh xe di chuyển như này đấy rất là dễ dàng di chuyển và chúng tôi sẽ tiến hành à, thay luôn cả ba máy này Đấy thì uh, quý bạn uh, có nhu cầu mua máy ép cám viên thì uh, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ uh, số 1 lô TT3 khu đồ dạng Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc uh, qua số điện thoại số tôi để bên góc trái màn hình quý bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng như bảo giá tốt nhất về sản phẩm ngoài uh, sản phẩm uh, máy ép cám viên thì bên chúng tôi còn sản xuất thêm uh, các dòng máy như là máy băm chuối này máy băm chuối băm bèo đấy, máy tách hạt ngô đấy, máy sới đất máy cày bừa đây và sản phẩm mới nhất là cái máy tách hạt uh, máy máy tước lúa mini gia đình đấy còn vâng, bên xa xa đây là cái máy vắt lông gà lông vịt đấy thì quý bạn uh, tất cả dòng máy móc nông nghiệp đấy thì uh, có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ À, cảm ơn uh, quý bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi à, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn